Sau nhiều năm nghiên cứu, mới đây thì một nông dân ở tỉnh Sóc Trăng đã chế biến thành công một loại trà đặc biệt có tên là trà mãng cầu. Loại trà này có vị ngọt, dịu, thoáng nhẫn và có mùi hương đặc trưng của mãng cầu. Chủ nhân của loại trà mãng cầu độc đáo này là gia đình ông Dương Minh Triệu, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng và bà Ngô Thị Cẩm Tú. Cách làm trà từ mãng cầu được chọn là mãng cầu khoảng 3 tháng tuổi trở lên. Lúc mãng cầu đã già nhưng chưa chín, sau đó sẽ gọt bỏ vỏ nếu vỏ xấu, tiếp đến sắc miếng thật mỏng, rồi sau đó sắc lại sợi dọc theo muối mảng cầu. Sau khi sắc xong thì đem phơi khoảng 2 nắng, tức 2 ngày, tiếp đó đem lên chảo rang đều, xới đều cho mảng cầu khô hẳn, rang cho đến khi có màu vàng, dậy mùi thơm là được. Sau khi loại bỏ những cọng trà mảng cầu bị bể hoặc xấu, chọn những cọng trà có màu vàng đạt chuẩn, có mùi thơm và phải giòn. Trong quá trình làm trà, ông bà tuyệt đối không sử dụng phẩm màu và chất bảo quản. Vì vậy để trữ được trà lâu và đạt chất lượng thì cần phơi đủ nắng và lựa chọn sợi trà tỉ mỉ. Trà mãng cầu được ưa chuộng vì có lợi cho sức khỏe. Hiện gia đình ông Triệu đã đăng ký logo và đang làm các thủ tục để đăng ký sản phẩm đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.